tìm một nơi bình yên tìm một nơi bình yên tìm một nơi để nói ra những muộn về giờ là ca vào mây hay là ca vào đây hay là ca vào những tâm tư ngày dài từng tiếng cây chỗ tâm màu vàng từng lẫy gió mây nhớ mong mù chẳng biết bao giờ mỗi chiều về nơi đây với cơn mưa cuốn đi bao giọt nước nhìn tiếng mưa tới bên em mang mùa hồ đến đây mùi hoa sữa tỏa hương ngã màu vàng lá bay rồi trên cây bàn rồi góc phố rồi là ca này trao đến anh mồ hôi là những cơn gió chấm nắng khẽ đưa mùa hè đi xa mồ hôi là cao câu hát cầm bước trên giấy tà taria mồ hôi là những niềm vui hay ước sống nơi buồn mồ hôi là những chiếc lá vàng rơi to đẹp trong phần hơi ngồi Tôi thêm màu vàng cho gam màu tối nơi đây đó là mồ hôi những đêm miệt mài ta ngồi dưới lấp cùng với đôi mắt chưa ngủ mồ hôi là nơi bình đi mồ hôi là mối tình duy mồ hôi vẫn đẹp như một nàng tiên dù người ta nói mình đi Đợi em ba mùa nhưng chỉ báo ba hay là được gần bên Đừng đi trốn nợ như ngọn lửa sắp tắt sờ đang bập mê anh và ta cầu xin dòi ra đừng đến đòi mang em đi Đừng để lại những kỷ niệm bao dọc bộ vòng của chân mi Ta sẽ luôn nhớ về em viết cho em đến cả trong bài Dù nơi hạnh phố có bao đổi hai Đổ nát qua nhiều năm dài liệu em có quay về đây hay cho có không Ta sẽ mãi mãi chờ em chờ đến khi giấc thật sự mưa cũng đi bao gió nắng Nhìn tiếng xưa tôi không ngỡ màu vàng lá bay rơi trên cây bàn nơi góc phố rồi là ca này sao đến nào với cơn mưa cuốn đi bao giọt nắng nhìn tiếng mưa tới bên em mát mồ đến đây mùi hoa xưa còn nâng ngã màu vàng lá bay thôi trên cây bàn nơi góc phố gọi là ca đi sao đến nào từ một nơi bình yên từ một nơi bình yên từ một nơi để nói ra những buồn phiền giờ lại ca vào mây hà lại ca vào mây hà lại ca vào những tâm tư ngày dài từng tán cay trộm tông màu vàng từng lời gió mây nhớ mong mùa hồ chẳng biết bao giờ anh mới trở về nơi đây